tiết kiệm nhiên liệu Với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý khách hàng là nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến 7 lít xăng trên 100 km cho một chiếc xe à, số tự động quý vị nhá Bản 1.6 siêu tiết kiệm nhiên liệu Và như đã cam kết thì chiếc xe này nó chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến 7 lít xăng trên 100 km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 một chủ sử dụng từ mới quý vị nhá chưa qua chủ thứ hai đâu với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết với quý khách hàng là chiếc xe nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ quý vị nhá chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu Tí đi vào từng phần chi tiết thì chúng tôi sẽ giới thiệu thật kỹ chiếc xe này cho quý khách hàng được biết Và sơn zin của nó cũng còn đến trên 90% quý vị nha Gần như là zin cả xe luôn Một chủ sử dụng từ đầu luôn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 cho một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu Nhiên liệu chỉ nằm trong khoảng từ hơn 6 lít xăng trung bình thôi quý vị nhá Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn Đấy, Một chiếc xe hộp số tự động cho một chiếc xe kiểu dáng thể thao hợp thời trang Và cho một chiếc xe bản đủ quý vị nhá Rất nhiều các cái tính năng hiện đại được tích hợp trên chiếc xe này luôn Với một cái dòng Mazda này thì chúng ta thấy rằng là kiểu dáng lúc nào cũng vậy Rất là thể thao, rất là trẻ trung và cũng rất là hiện đại luôn quý vị Nước sơn là nước sơn zin cho nên chúng ta thấy cái độ trong của cái màu sơn Bóng loáng luôn quý vị nhá Và cái sơn zin của nó thì bao giờ cũng vậy nó rất là bền màu luôn Có thể nói là chủ xe người ta đi cực kỳ giữ gìn Cho nên chiếc xe nó còn mới như vậy Chiếc xe mới đi như thế nào thì chiếc xe này cũng à, được gần như thế quý vị nhá Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này luôn Với cái sản phẩm này chúng tôi bảo hành cho quý khách hàng luôn nếu không đúng thực tế, không đúng miêu tả thì quý vị hoàn toàn có thể trả lại xe và chúng tôi hoàn lại tiền cho quý khách hàng luôn. Một chiếc xe cực mới luôn quý vị nhá, mới từ trong ra ngoài luôn. Máy gầm thì đại chất luôn. Điều đặc biệt nữa là cái dòng xe này thì nó lại rất là tiết kiệm nhiên liệu, số tự động nhưng mà nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng trung bình hơn 6 lít xăng trên 100 km thôi. Rất là hợp lý cho một chiếc xe. Và giá thì chỉ có 385 triệu đồng Chỉ nhìn hơn một em Vios đời 11, 12 một chút thôi Một em Vios đời 11, 12 số sàn một chút thôi quý vị nhá Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản Những chiếc xe nhập khẩu bao giờ thì cái tiêu chuẩn của nó cũng khác biệt lớn So với các cái dòng xe trong nước quý vị nhá Đặc biệt là tiêu chuẩn của Nhật thì lại rất là cao luôn quý vị Và chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản luôn Và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Mazda 3 Sản xuất năm 2010 Đăng ký lần đầu 2011 Để quý vị và các bạn theo dõi Một chiếc xe Một chủ sử dụng từ đầu Máy số zin nguyên bản chưa động chạm con ốc nào Sơn zin còn gần như cả xe luôn Xe chạy 9 vạn xịn Bao test các loại hãng trên toàn quốc luôn quý vị nhá Đấy là cái cam kết của chúng tôi Và giá thì chưa đến 400 triệu đồng Chỉ có 385 triệu đồng nhỉnh hơn một em Vios số sàn đời 11, 12 Một chút thôi Mà chúng ta cũng đã sử dụng được một em Mazda 3 Một thương hiệu đến từ Nhật Bản Kiểu dáng thể thao hợp thời trang quý vị nhá Đấy, thân vỏ thì như mới luôn Một chiếc xe còn như mới tinh luôn Không một vết gợn trên chiếc xe này quý vị Zin từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn Zin từ trong ra ngoài luôn Rất là đẹp luôn quý vị Màu đen rất là sang trọng Màu đen cũng là một trong những cái màu Đẹp nhất của cái dòng xe này luôn Và quý vị và các bạn Đừng chần chừ gì nữa Hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi Để sở hữu chiếc Mazda 3 này quý vị nhé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 đây cái mặt cabo của nó tôi quay cận cảnh luôn Chúng ta thấy là nước sơn của nó còn trong veo luôn quý vị nhá Không một vết gợn luôn Rất là bóng luôn Còn đang in hình các cây xung quanh luôn Và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái cụm đèn pha phía trước Và cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Và đây là cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị Vẫn là cái đèn pha zin nguyên bản của xe từ đầu Và cũng đã được uh, trang bị đèn... Uh, bi siêu sáng rồi giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách dễ dàng phát hiện ra các cái vật cản ban đêm Đấy, và nó cũng được thiết kế uh, uh, mắt xích rất là trẻ trung thể thao quý vị nhá Đấy. rất là đẹp rồi và cái mặt ga lăng là sản xuất 2010 cho nên là nó đã lên form mới rồi quý vị nhá form mặt cười rồi quý vị nhá lên form mới rồi form mặt cười rồi quý vị nhá và cái mặt ga lăng của nó là ở giữa chính là cái biểu tượng của Mazda một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản quý vị nhá và cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu cả cũng đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng và cái giải xi nhan được trải dài sang hai bên thiết kế rất tinh tế luôn quý vị nhá cái ba đờ sốc phía trước của nó đây chúng ta thấy được thiết kế mặt cười rồi cho nên là cái kiểu dáng của nó trẻ trung thể thao hợp thời trang cái ba đờ sốc này không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu kể cả là cái đèn là gầm phía dưới này cũng vậy siêu sáng vào ban đêm giúp chúng ta vận hành một cách dễ dàng và cái đèn gầm này cũng không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị nhá Đấy, kể cả cái đèn gầm phía trước Bên lái này cũng vậy Cũng còn trong veo luôn quý vị Một chiếc xe quá hoàn hảo luôn Và nó còn rất là khớp khít Cái ba đợt sốc này còn rất là khớp khít so với cụm đèn pha Cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh đâu quý vị Thân vỏ thì căng đét luôn Một chiếc xe còn gần như mới tinh Tích hợp rất nhiều các cái trang bị hiện đại trên chiếc xe này và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước Đây chúng ta thấy Giảm sóc chưa một lần thay quý vị nhá Vẫn còn xanh lét luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu và cái lốp của nó đây chúng ta thấy rằng là còn mới tinh luôn với cái lốp này chúng ta đi 2-3 năm nữa không nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá và chiếc xe này thì mới đi hết một dàn lốp thôi dàn lốp này là dàn lốp thứ hai theo xe quý vị nhá và nó còn mới tinh luôn và cái mặt la răng của nó đây la răng của nó là la răng 18 inch rồi cho nên à, thiết kế la răng hoa rồi quý vị nhá rất là đẹp luôn Đấy, là răng à, của những chiếc xe bản đủ của những chiếc xe đời mới rồi quý vị nhá là răng hoa và bên trong chính là cụm phanh ABS luôn đây tôi quay cận cảnh chiếc xe không một vết gợn quý vị nhá tiện đây tôi quay gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây hộp bu lê của nó đây quý vị ấy chúng ta thấy rằng là đinh tán rồi các thứ không một vết gợn quý vị nhá đấy đây Gầm sáng choang luôn quý vị nhá Gầm đây Sáng trưng luôn quý vị Keo phủ sân của nhà Xuân xuất vẫn còn xanh lét kia quý vị Đấy Và tiếp theo nữa Là tôi truyền tải đến cho quý khách Đây cái khoang lốp phía sau Bên lái đây quý vị Đây chúng ta thấy chưa Keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch như lúc mới vừa xuất xưởng luôn quý vị nhá Đây cái gót khoang lốp đây Còn sáng trưng luôn Keo cua lốp đây Còn zin luôn Quý vị nhá Một chiếc xe đã giới thiệu Đây chúng ta thấy là keo phủ sân của nhà sản xuất kia Còn xanh lét luôn quý vị nhá Đây và cái lốp phía trước đây Cái lốp phía sau đây Cũng còn dày bịch luôn như mới tinh luôn với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa không nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn la răng là la răng hoa và bên trong là cụm phanh ABS rồi quý vị nhá đấy cái đèn hậu phía sau này cũng được thiết kế liếc rồi cũng rất là thể thao quý vị nhá và cũng trong veo luôn như mới luôn vẫn là đèn pha xịn theo xe từ đầu quý vị nhá đấy cái ba đờ sốc của nó đây Giờ chúng ta quay cận cảnh này chúng ta thấy cái độ nét của nó như thế nào quý vị nhá chúng ta thấy là như vậy ta thấy cái độ nét của nó căng như xe mới vừa hãng ra luôn cái ba đà sốc phía sau này cũng được thiết kế thể thao luôn đèn à, hậu phía sau bên phụ đây cũng trong veo luôn quý vị thân vỏ của nó đây quay rất là cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi cái sản phẩm này một chiếc xe như đã cam kết với quý khách hàng như mới tinh như vừa mới ở hãng ra quý vị nhá đây cái gót khoang lốp đây quý vị sáng trưng luôn quý vị nhá này ấy đây các keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn xanh lét luôn đây lốp còn quá dày luôn với lốp này chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa mới cái việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn la răng hoa đây quay cận cảnh luôn chúng thấy là các cái đường gân chỉ của nó còn sắc nét luôn thân vỏ thì không một vết gợn quý vị nhá tí đi vào nội thất bên trong chúng ta cũng thấy cái độ mới của nó như thế nào đây chưa một con ốc nào phải động chạm cơ lên một lớp đâu đây là cái khoang lốp phía trước bên phụ đấy quý vị nhá giảm sóc này cũng chưa một lần thay Đấy, và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa không nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây còn sáng trưng luôn và bên trong là biểu tượng của Mazda Một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi tôi đã đi thật kỹ cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước, hai cụm đèn pha phía trước, ba đợt sốc phía trước, bốn khoang lốp, bốn quả lốp, bốn cái mặt la răng. Và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì một lần nữa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 chúng ta nhìn cái vô lăng thì chúng ta biết vành vô lăng này đây khóe vô lăng vô lăng này vẫn là vô lăng khâu zin của nhà sản xuất từ đầu cái mặt vô lăng đây chúng ta thấy không có một vết mờ nhưng vô lăng là vô lăng tích hợp nhá rồi là hệ thống à, ga tự động đầy đủ hết quý vị nhá đấy túi khí vùng quanh xe luôn quý vị đấy chúng ta nhìn cái mặt vô lăng chúng ta biết đây chúng ta nhìn cái à, cần số này chúng ta biết và chúng ta nhìn cái cần tay phanh này chúng ta cũng biết đây nút bấm tay phanh này đây của những xe khác là nó bạc hết rồi nhưng chiếc xe này còn như mới tinh luôn quý vị nhá đây đấy vô lăng đây khóe vô lăng đây da vẫn là da xịn nguyên bản của nhà sản xuất từ đầu luôn cái mặt vô lăng đây đấy, chúng ta thấy đấy tôi quay cận cảnh để quý vị các bạn theo dõi nhá các cái phím bấm đấy màn hình theo xe quý vị nhá từ đầu luôn đấy. đây cái tab lô của nó đây đây cái tab lô của nó đây quý vị ấy chúng ta mới thấy nó mới như thế nào nhựa của nó còn mới cứng luôn quý vị nhá không một vết xước nhá mà nó còn tươi nguyên như mới vừa trong hãng ra luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy còn sáng trưng luôn đấy chiếc xe quá đẹp luôn quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ nhất đây da là da cao cấp da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị càng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị rách vá ở đây đây chúng ta nhìn cái chốt cửa nó còn sáng trưng như thế này các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết quý vị nhá đấy, túi khí thì xung quanh xe luôn quý vị đấy và keo chỉ của cái cánh trước bên uh, phụ đây quý vị đấy, không có mất một phân nào phân keo sợi chỉ nào đây chúng ta nhìn các con ốc cái phần nhựa nó còn sáng trưng như thế này con ốc này chưa một lần mở đây đinh cán của nhà sản xuất đây đây chúng ta thấy kể cả phần phía dưới này một chiếc xe như mới tinh nha quý vị nhá chạy 9 vạn chuẩn bao test tất cả các loại hãng trên toàn quốc luôn quý vị nhá đây là hàng ghế thứ hai của nó đây. Được đặc biệt cái khoang ngồi của chiếc xe này thì cực kỳ rộng rãi luôn quý vị nhá. Đây trần của nó đây. Mới tinh như mới luôn. Đây cái táp đi cửa của nó đây. Chúng ta thấy xe mới như thế nào thì chiếc xe này nó cũng như thế luôn. Đấy, các cái tay cửa này không một vết xước quý vị nhá. Đấy. Keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị. Các con ốc chưa một lần mở. Chưa một lần động chạm cờ lê mà lết quý vị nhá. Đây, đấy khoang lốp đây còn xanh lét đây quý vị đấy và bây giờ chúng ta chuyển máy quay sang bên phía bên lái đây đấy, chúng ta thấy mới như thế này một chiếc xe còn gần như mới tinh tắp đi cửa của nó đây chúng ta thấy mới chưa xanh lét quý vị nhá tươi các cái phím bấm lên xuống kính đây chỉ với 385 triệu đồng chỉ bằng một em Vios thôi Đây bậc lên xuống này nó mới từ cái bậc lên xuống này quý vị nhá đây tem này, đây ni lông người ta còn chưa thèm bóc hết đây này quý vị này đấy cái này vẫn là theo xe chứ không phải là, là độ đâu quý vị nhá đấy mà tem đây ni lông người ta còn chưa thèm bóc hết đây này, quý vị này đây ghế này đấy các cái chốt cửa này sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở này quý vị đấy một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản quý vị nhá kép chỉ có cánh trước bên lái đây quý vị đây chúng ta thấy các con ốc này chưa một lần mở cái nhựa phía trong vẫn còn mới tinh luôn đây đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đấy và chúng ta nhìn cái chân phanh chân ga này chúng ta biết đây chúng ta chỉ cần đây nhìn cái nỉ này chúng ta cũng biết nó mới như thế nào xe này nó mới như thế nào chưa một lần uh, bọc da vào đây nhá mà cái nỉ nỉ sàn của nó còn mới như thế này thì quý vị mới thấy một chiếc xe mà chủ nhân người ta quá giữ gìn luôn hầu như là đi một mình thôi quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đây các con ốc này cũng chưa một lần mở đây cánh sau đây hàng ghế thứ hai đây quá đẹp luôn quý vị trần này như mới tinh đây cánh sau bên à, phụ ở bên lái đây quý vị keo chỉ đây các con ốc mà chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đấy chúng ta thấy là như vậy mặt la răng thì đẹp như thế này đấy lốp thì dày như thế này một cái dàn lốp vừa mới thay xong cả bốn quả luôn đây nó mới từ những cái giật cốp giật kiếc này này lót sàn tay phanh rồi là ui dồi, một chiếc xe không thể mới được hơn nữa đâu quý vị đây đấy chúng ta thấy đây nỉ của nó đây nó còn mới như thế này cơ mà đấy keo chỉ đây đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết quý vị nhá keo chỉ đây đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn Với cái sản phẩm này thì chúng tôi phải quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi Và sau khi xem xong cái video này chúng ta có thể đánh giá được trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi Quý vị nhá Đấy, mà chúng ta chưa am hiểu nhiều về xe chúng ta có thể hỏi những người am hiểu về xe người ta đánh giá thay cho chúng ta nhá và hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu một em này coi như một chiếc xe gần như mới một chiếc xe như vừa mới ở hãng ra luôn quý vị nhá đây đây ấy vẫn còn mới như kích tuyết này chưa một lần động chạm gì chưa một lần sử dụng quý vị nhá đây kia đấy chưa một lần sử dụng luôn đây đấy lốp này là vẫn còn dày bịch luôn đây đấy một chiếc xe mới như thế này mới cứng luôn quý vị nhá đấy kích tuyếp này còn chưa một lần dùng đây tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin luôn quý vị đấy ôi những cái này thì không phải nói đây không phải nói đây đúng không quý khách đây mới như thế này cơ mà đấy đấy chúng ta thấy là như vậy mới cứng luôn quý vị nhá đây đây đấy chúng ta thấy giảm sóc kia chưa một lần thay các con ốc kia sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn quý vị nhá đây các con ốc lại thế đây zin luôn quý vị nhá này ui dồi tôn này sắt xi này tôn này các con ốc kia còn vàng ươm kìa quý vị kìa đấy chưa một lần động chạm gì cả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 các bi cửa này sao nó mới thế đây, trần cửa sổ trời quý vị nhá đấy cửa sổ trời đấy, ai mà say chúng ta chỉ cần mở cửa sổ trời ra một lúc là đỡ liền đúng không ạ rất là tiện thôi đây đấy vô lăng của nó đây quý vị sao mà nó mới thế này đấy video của chúng tôi 22 phút rồi đấy quý vị nhá đây xe chạy 9 vạn xỉn 9 vạn chuẩn luôn không có một cái đồng hồ báo lỗi nào trên chiếc xe này quý vị nhá và đồng hồ tua máy của nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút thôi một mức đạt quá chuẩn luôn quý vị nhá đây tắp đi cửa của nó đây sao nó mới thế đây đấy số tự động đây ga tự động đây đầy đủ hết đây cái tay phanh của nó đây chúng ta nhìn mới biết độ chất của nó như thế nào đấy và bây giờ sẽ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây phần động cơ của nó đây chúng ta thấy là cái cabo phía trước của nó đây rằng đây đinh tán của nhà sản xuất còn zin nguyên luôn quý vị nhá các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe đây quý vị đây các cái lỗ đây vẫn còn tròn xoe keo chỉ đây đấy keo chỉ đây đấy các con ốc giảm sóc này cũng chưa một lần thay quý vị nhá các con ốc giảm sóc này này đấy cũng chưa một lần thay chưa một lần động chạm cờ lên mà lết quý vị nhá đấy công nghệ đèn bi siêu sáng rồi đây các con ốc chân máy đây quý vị Đấy, vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá Chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị Đấy, chúng ta thấy cái đây Ốc chân máy đây Đây Các con ốc này. Ốc chân máy đây Hộp số đây quý vị Đấy, máy thì êm du luôn quý vị nhá Đấy, đây, đây, đây. Đấy Chúng ta thấy một chiếc xe như mới tinh luôn quý vị Đây Đấy, các con ốc này cũng chưa một lần mở này Quý vị chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết này Đấy, chúng ta thấy là như vậy Còn sáng choang luôn quý vị đây Đây Đấy, quay cận cảnh cho quý vị và các bạn theo dõi đây các con ốc giảm sóc đây quý vị đấy chưa một lần động chạm cờ lên một lớp chưa một lần mở các con ốc này vẫn còn vắng ươm đây quý vị đấy chiếc xe như mới tinh luôn mà đấy máy đang nổ quý vị nhá máy đang nổ đấy đấy máy đang nổ rất là êm luôn quý vị nhá đấy. không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu xe chạy chín vạn chuẩn chưa một con ốc nào động chạm cờ lên mở lên luôn một chiếc xe còn như mới tinh luôn quý vị nhá đấy quá mới luôn cho một chiếc xe chỉ với hơn 300 triệu đồng thôi chúng ta đã sở hữu một em à, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản một à, chiếc xe số tự động một chiếc xe bàn đủ với rất nhiều các tính năng hiện đại trên chiếc xe này một chiếc xe form dáng thể thao kiểu dáng trẻ trung hợp thời trang Vâng quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc Mazda 3 sản xuất 2010 đăng ký lần đầu 2011, bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với động cơ 1.6 số tự động tiết kiệm nhiên liệu Với cái sản phẩm này thì chúng tôi đã test thực tế rồi Nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng hơn 6 lít xăng trên 100 km thôi Và cái mức dao động của nó từ 5 đến 7 lít xăng Còn cái mức trung bình của nó là hơn 6 lít trên 100 km thôi cho một chiếc xe số tự động quý vị nhá Và điều đặc biệt chiếc xe này là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc cho nên là cái tiêu chuẩn của nó rất là khác luôn Và đi thì cực sướng luôn quý vị nha Chiếc xe mới đi như thế nào thì chiếc xe này đi đúng như vậy luôn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 còn mới tinh luôn quý vị nhá đây cả phần phía dưới này đây đấy keo chỉ đây đây nó mới từ cái bậc để chân quý vị nhá ni lông ni lông còn chưa xem bóc cơ quý vị đấy như vậy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi đấy quý vị và các bạn chần chừ gì nữa mà không gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này chiếc xe nhật nhập nhật quý vị nhá nhập khẩu nguyên chiếc từ nhật bản luôn cố gắng quay thật kỹ cho quý khách 26 phút rồi rất là kỹ luôn rồi quý vị nhé, Đấy, chúng tôi đã đi chi tiết rồi Bây giờ chúng ta đi lướt qua để kết thúc video giới thiệu xe này thôi Quý vị Âm thanh thì cũng cực hay luôn Đây Mới như thế này rồi Đấy Đấy Đấy Vâng à, Xin được à,